ok chúng ta sẽ cùng test lại thế ảnh đây đã hiện rồi chúng ta sẽ chọn ảnh thôi các bạn uh, download một ảnh trên mạng nhé tôi đã download được vào đây nó ảnh của chúng ta đã lát lên Angular Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học Angular 13 của Core 3 và SQL Server 2022 và trước thì chúng ta đã loát ảnh default mặc định cho món ăn ở bài này thì chúng ta sẽ viết uh, code cho tải ảnh lên đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào xe service ts cấu hình lại chúng ta sẽ bỏ return và chuyển hàm get thành hàm post sau đấy thêm một tham số đấy là va như vậy là chúng ta đã cấu hình lại xong service tải ảnh tiếp đến thì ở trong file TypeScript chúng ta sẽ viết một hàm mới có tên là upload ảnh service mới có tên là upload photo và truyền tham số event event thì sẽ là kiểu any thôi tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một tham số mới và file bằng vâng. event.target .file và chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên có số index là không trong mảng file tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một hàng số có tên là form data kiểu là form data bằng vâng, new form data tiếp đến thì chúng ta sẽ append vào form data này upload the file tham số thứ hai là file và tham số tiếp theo là file chấm name ở đây đang báo lỗi đỏ vì sao vì à, tên à, biến của chúng ta đang thiếu chữ y ngắn thêm vào là xong tiếp đến thì à, chúng ta sẽ gọi service this chấm service chấm tải ảnh chúng ta sẽ truyền à, tham số form letter vào tiếp đến thì à, chúng ta sẽ subscribe ra data any sau khi gọi service thành công thì sẽ có một tham số trả về sẽ có dữ liệu trả về đây là data và chúng ta sẽ gán chúng ta sẽ copy ở trên và gán xuống và chúng ta cần thay mỗi ảnh mặc định cơm.csp thành uh, data to string đường dẫn ảnh sẽ bằng ảnh à, món anh cộng dấu suộc à, đường dẫn photo URL cộng dấu suộc cộng ảnh à, món anh tức là tên của ảnh đấy tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình lại file giao diện HTML đầu tiên tôi sẽ copy một cái input để xuống dưới ảnh và chúng ta sẽ thay cái two way wedding ng model thành uh, event binding nằm trong dấu ngoặc tròn trên bằng tên của function muốn gọi function ở đây chính là upload photo nếu các bạn muốn sợ nhầm lẫn thì à, vào đây copy lại tên của hàm về vào đây à, chúng ta sẽ chuyển xuống uh, even biến event chúng ta sẽ cùng test lại đây rồi có thanh input rồi nhưng chưa có nốt để tải ảnh lên vì sao vì à, thế input chúng ta đang thiếu một thuộc tính đấy là tai bằng file vì khi để mặc định thì input của chúng ta sẽ là dạng text ok chúng ta sẽ cùng test lại thế ảnh đây đã hiện rồi chúng ta sẽ chọn ảnh thôi các bạn uh, download một ảnh trên mạng nhé tôi đã download được vào đây nó ảnh của chúng ta download lên à, chúng ta sẽ kiểm tra trên uh, ờ, suộc.net thư mục photo đã tải lên rồi đây tôi sẽ thử xóa lại ảnh súp mùa xuân và tải lại cho các bạn xem đây chọn file đây là folder download của tôi nhé ảnh súp mùa xuân này.